mời các bạn đến à, thăm vườn mít của nhà vườn bây giờ mà có cái phân Sinic này vào mà bây giờ mỗi cây thu khoảng hai tạ thì cháu có phấn khởi không? Có. Hai ba tạ Vâng thưa các bạn là ngày hôm nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang có phối kết hợp với trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Vĩnh Phúc. À, cụ thể là à, chúng tôi giới thiệu là đây là ông Nguyễn Phi Tài là giám đốc trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Vĩnh Phúc. một cái dãy mít này thì có tuổi đời là 4 năm 4 năm tuổi và chủ vườn đã ứng dụng à, phân bón thông thường như là phân chuồng thì bón à, quanh gốc như thế này thì à, đã bón là vào hai bao khoảng độ tầm độ ba bốn mươi cân trên một gốc như này và NPK là à, 16 à, 13 13 13 13 thì à, đã bón mỗi một gốc như thế này là bón 1 kg và lân năm thao thì bón là 1 kg nữa thế và trên tổng số vườn đây là có sắp xỉ 100 cây à, mít thái ờ, ở tuổi đời là 4 năm và chúng tôi có nhận xét sơ qua là à, với những cây mít thái như thế này thì à, quả cũng tương đối là sai à, mẫu mã cũng tương đối là đẹp à, thân cây sạch sẽ và à, bệnh tình trên cây là không có và để làm mô hình Ờ, cho cái ờ, mít thái này thì quy trình sau đây chúng tôi hướng dẫn như sau bây giờ cháu cắt tôi cắt thì nó có màu sắc như thế này ạ đây ạ màu sắc mà ba màu ờ, rất là đẹp như thế này và quy trình chúng tôi hướng dẫn ở đây là ba lạng trên một cái gốc mít có tuổi đời 4 năm bây giờ cháu cân đi cứ ba nặng trên một gốc đấy, và ở đây chúng tôi sẽ làm để bôi cho các bạn à, một số cây thôi ạ chuối thừa đấy. đây các bạn nhé đây ba lạng phân trên một gốc như thế này và mình sẽ chia à, nhỏ cái lượng này ra mình bón nhiều lần đấy cứ khoảng độ 2 tháng mình lại bón một lần hai ba tháng mình lại bón một và sau đây là rắc quanh đảo à, ờ, vâng thưa ông Nguyễn Duy Tài là với tư cách là giám đốc trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Vĩnh Phúc thì à, ông cũng đã phối kết hợp với công ty Tân Phát của chúng tôi để chỉ đạo à, thực hiện cái mô hình như thế này thì à, ông à, có chia sẻ gì với bà con ạ? Vâng, báo cáo với các đồng chí là chúng tôi là đã phối hợp với công ty phân bón Silic Bắc Giang trong thời gian qua và cũng đã được ờ, sự ờ, quan tâm của công ty đã hỗ trợ ờ, các cái mô hình về cây ăn quả như là cây cây mít là các bạn đang xem là là ngoài cái hỗ trợ về vật tư phân bón thì công ty đã hỗ trợ chúng tôi về mặt kiến thức cũng như thể là hỗ trợ về các cái kỹ thuật chăm sóc cây mít thái ở đây báo cáo với các ông chí là công ty phân bón Silic là một trong những công ty là sản xuất cái phân và sử dụng cho cây ăn quả là rất là hiệu quả chúng tôi đã làm rất nhiều mô hình trên địa bàn à, tỉnh báo cáo với chị là, là trong thời gian tới là mong là chào các cái bộ phận chuyên môn giúp ờ, trung tâm môi trường nông dân và giúp cho các cái nhà vườn về các cái ứng dụng về quả thế là thay mặt cho các đồng chí là trung tâm môi trường nông dân cũng đồng chí là hội viên của các cái hộ làm trang trại rất cảm ơn các chị quan tâm và tạo một điều kiện kiến vâng. À, vâng. thưa các bạn là thưa các đồng chí và thưa các bạn là với cái mít như thế này thì uh, cái ờ, quả về độ sai thì tương đối là sai nhưng mà lá của nó chưa do là dùng cái phân đa lượng cho nên là nó chưa được đẹp đây ạ cái lá của nó chưa được đẹp chưa được bóng nó chưa được đẹp chưa được dày lá và cái tỷ lệ quả thì à, nó chưa được à, cái cái quả thì nó không được à, được đồng đều thứ nhất là không đồng đều thứ hai là quả nó phát triển chậm sinh trưởng và phát triển chậm và nó hơi có vẻ còi nó như thế này đấy tức là đối với những bưởi mà dùng đối à xin lỗi là đối với mít mà dùng phân bón thông thường thì như thế này là bà con đã cảm nhận được rồi nhưng mà trong cái con mắt của những người làm phân bón thì cái mít ừ, như này là quả nó vẫn còn hơi còi nó chậm lớn chậm lớn và cái cái da của nó chưa được đẹp dáng thưa quả vâng quả nó thưa dáng thì nó không được cân chuẩn đấy nó vẫn còn vẹo vọ nhiều thì khi mà có cái phân sinic vào đây thì thưa quý vị là nó sẽ cho cái tỷ nó tiếp tục ra quả nó tiếp tục ra và cái tỷ lệ đậu quả chúng tôi khẳng định nó phải đạt tới 90% và nó sẽ cho sai gấp 2 gấp 3 lần như thế này và nó sẽ cho là quả nhanh lớn quả mỡ quả quả nhanh lớn mã đẹp và sẽ được thu trước thu hoạch trước thời vụ khoảng độ 15 ờ, ngày thì giá mít rất là tốt hiện nay thì giá mít theo chủ vườn ở đây là giá là bao nhiêu đang bán ra là bao nhiêu cháu giá, mít lên đại giá đang là 35.000 kg 35.000 một kg nhưng không có mít để bán đúng vâng, không không có mít để bán trong giai đoạn này là là là, là rất là là là khó khăn về cái cung cấp cái mít vì là rất nhiều các cái khách hàng đúng rồi nhưng mà có nhiều người muốn đặt hàng muốn mua nhưng mà không có mít Từ thời điểm nó chín độ thì lại giá mít lại xuống à, thế thì à, hiểu được cái chăn trở và cái cái à, à, lo lắng của người dân thì chúng tôi cũng làm những cái À, mô hình như thế này để cho bà con chúng ta theo dõi và chúng tôi sẽ cùng với trung tâm hỗ trợ nông dân của tỉnh Vĩnh Phúc để theo dõi sát cái vườn mít này để ờ, đến lúc tận lúc thu hoạch chúng ta cùng nhau hái quả mít từ trên cây bổ trước à, cho ống kính cho mọi người à, tham khảo xem là cái múi của nó thế nào múi của nó nào và cái chất lượng mít ăn nó giòn ngọt làm sao và cái sự sinh trưởng và phát triển của cây nó như nào thì cái này chúng tôi sẽ cam kết là sẽ đồng hành cùng với nhà vườn cùng với bà con để thực hiện những cái chương trình này làm cho tốt và uh, ở đây thì thưa quý vị là chúng tôi chỉ làm demo tạm thời vài gốc còn sau đây thì cháu sẽ thực hiện hết cái vâng. à, với cái diện tích là 100 à, gần 100 cây này 100 nhá. Cây. Vâng. Đấy và cháu có thể giới thiệu với mình đi cháu tên là gì và cháu. địa chỉ cháu ở đâu cũng như số điện thoại. Cháu à, Nguyễn Văn Thao, địa chỉ ở Hồng Châu Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Số điện thoại là 0987 898 336 mong rằng là bên ờ, phân phối phân bón là giúp đỡ nhà vườn chúng tôi để nhà vườn chúng tôi phát triển ừ. và uh, thay mặt công ty thì xin là cảm ơn cháu vâng, à, cảm, vâng, à, ơn đồng chí Tài à, chúng ta cùng chung tay để giúp đỡ bà con à, ờ, bởi vì khu này là một khu mà trồng cây vâng. rất nhiều vâng. à, người dân cũng đã rất là quan tâm về khoa học kỹ thuật thì chúng tôi sẽ à, à, yêu cầu nhà vườn là đến từ bón